thu đầy gió trong nắng chiều là màu mắt em một mình anh ngồi mong hỏi rằng người còn đó không rơi từ mắt trong bóng hình anh ngờ thờ đời mong em có còn thương anh nhiều hay không em bên kia trời người ơi có thương thôi nơi đây sương mờ che khuôn nói em vẫn nhớ câu thề ngày mình có nhau trong tình ước ao dẫu có buồn nhưng anh vẫn nhớ em mà em vừa đi giọt buồn còn vương trên bờ mi ngày dần như dài đêm ấm sầu về trong màn đêm làm sao quên ngày xưa đôi ta cùng đi trong chiều mơ ngồi suy tư mình anh mong em về đoạn đường vắng tay đã xa thật rồi yêu thương buông rơi đành thôi thương thân anh bao đêm đời chờ em buông tay đôi mi thở Em dối em như là người dưng bao kỷ niệm khoe mi lại chào dâng đêm gói đâu bao kỷ niệm mình từng qua em có yêu có thương quay về ấm bên kia người ơi có thương tôi nơi đây sương mà che quân lối em về tìm bóng ai chờ dáng ai dẫu có buồn anh đừng làm thinh em ơi em đâu rồi người có biến anh mong đêm nay sao chẳng mà anh vẫn nhớ câu tình nào trong tình ước ao